Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và số 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam số 365 FM trực tuyến trên website quốc hội tv vn tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91 com vn và về ba số năm FM tổng đài đăng ký dân thư chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365 Xin kính chào quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn trực tiếp của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM trên tần số FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tần số FM 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trực tuyến tại quốc hội tv.vn và livestream tại trang 91.com.vn và fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như 365 FM. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ hai và như thường lệ thì chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình tư vấn trực tiếp để giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị có liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Và tính đến nay thì chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM cũng đã trải qua được những số phát sóng đầu tiên và cứ mỗi tuần thì à, chúng ta lại được lật mở những vấn đề, những tình huống, những câu chuyện thiết thực gần gũi trong đời sống dưới góc nhìn đa sắc đa chiều của các vị khách mời của chương trình. Còn hôm nay thì à, chương trình sẽ mang đến cho tất cả chúng ta câu chuyện đặc biệt nào đây? Xin mời quý vị sẽ cùng à, khám phá thông qua đoạn video clip ngắn sau đây. Nhưng trước hết thì Hồng Thanh muốn giới thiệu đến à, quý vị hai vị khách mời sẽ tham gia giải đáp trong chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp ngày hôm nay. Xin được giới thiệu luật sư Trần Minh Hùng đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Hồng Thanh và khán thính giả. Vâng ạ, và khách mời tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu thạc sĩ giảng viên chính Trịnh Anh Nguyên, giám đốc trung tâm đào tạo ngắn hạn Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn pháp lý công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương gia luật và chuyên gia tư vấn xử lý các tình huống xung đột hôn nhân gia đình và giáo dục con cái. Xin chào Hồng Thanh, chào quý khán thính giả. Vâng ạ, xin được à, cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình à, tư vấn pháp luật trực tiếp ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời hai vị khách mời cũng như là tất cả quý vị khán thính giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn sau đây. Yeah. làm sao mà để thoát khỏi khỏi cái hoàn cảnh như hiện tại tôi chỉ nghĩ là thương mấy đứa con của tôi còn vợ tôi thì tôi cũng không còn tình cảm gì với vợ tôi nữa tôi sống trong địa ngục đã sáu bảy năm nay rồi tôi muốn tự giải thoát cho mình tổng đài của chúng tôi 0826 365 365 để sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị có liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và ngoài ra thì quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phần livestream trên trang mạng xã hội giao thông 91.com.vn cũng như fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam là 365 FM. Kính thưa quý vị khán thính giả, um, những hình ảnh cũng như là những chia sẻ vừa rồi đã để lại trong lòng chúng ta rất là nhiều những suy nghĩ và cảm xúc đúng không ạ? và chắc hẳn đó là những cảm xúc buồn buồn vì à, những chuyện tình tan vỡ vì những gia đình không trọn vẹn buồn vì cách hành xử mà người ta dành cho nhau khi đã không còn tình cảm với nhau và sau khi xem những hình ảnh vừa rồi thì tôi lại chợt nhớ đến một câu nói đại ý như thế này những gia đình hạnh phúc thì đều giống nhau nhưng à, những gia đình bất hạnh thì muôn màu muôn vẻ và chưa bao giờ tôi lại cảm thấy câu nói này nó đúng đến như vậy và rõ ràng là khi lựa chọn ly hôn làm dấu chấm hết cho cuộc sống gia đình của mình thì à, người ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề vậy thì đâu là những rủi ro về pháp lý mà mọi người cần phải biết và cần phải trang bị những kiến thức cho mình để có thể có được cách ứng xử một cách hợp lý thì ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời của chương trình ngày hôm nay À, vâng thưa luật sư Trần Minh Hùng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được à, theo dõi những chia sẻ của những nhân vật đó là những câu chuyện thật đấy ạ, à, của những nhân vật đã gửi về cho chương trình của chúng tôi. À, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến câu chuyện ly hôn. Có lẽ là một vấn đề cũng đã không còn xa lạ gì trong uh, cuộc sống của chúng ta rồi đúng không ạ? Và theo quan điểm của luật sư thì uh, quan niệm của mọi người về ly hôn trong xã hội hiện nay có khác gì so với trước đây hay không ạ? À, vâng thưa cái khán thính giả cũng như MC Hồng Thanh thì uh, do là tôi cũng được sinh ra là trong thời đại ngày nay một thời đại văn minh và một xã hội mà tiến bộ hơn nhanh chóng hơn về công việc cũng như là về đời sống hôn nhân gia đình thì tôi cho rằng nó cũng có một cái sự khác biệt đó là à, cuộc sống hôn nhân à, ngày xưa thì à, dù sao cũng ông bà mình là những người chưa được tiếp cận với công nghệ nhiều và thời gian vẫn chưa phải là hối hận như bây giờ cho nên là việc họ tìm đến với nhau cũng không phải là vội vã và có một phần là cha mẹ à, là những người như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó à, hướng dẫn à, để đi tới hôn nhân à, và việc tìm hiểu với nhau cũng rất là kỹ à, và đồng thời có anh em họ hàng hai bên và có một cái à, gọi là láng giềng làng xóm dư luận cho nên là đời sống gia đình đối với tôi ngày xưa nó mang tính chất là ý nghĩa hơn và có một cái gì đó bền vững à, và đối với tôi nó có gì nó đẹp đẽ hơn là à, bây giờ tất nhiên chỉ một phần nào thôi chứ không phải đa số còn cuộc sống hôn nhân bây giờ thì do là một cái nhu cầu về công nghệ rồi công việc à, xu thế của một cuộc sống nó hiện đại cho nên là à, nhiều bạn trẻ tới với nhau cũng rất là nhanh ừ, và cơ hội tìm hiểu nhau cũng không có nhiều và thậm chí cũng không được à, sự khuyên răn của cha mẹ họ đến với nhau có thể là vì tình cờ hoặc là vì công việc hoặc là vì một à, cái nhu cầu nào đó trong cuộc sống cho nên à, dẫn tới là à, cái xác suất à, ly hôn và đồ vợ nó cũng sẽ rất là cao so với những à, gia đình à, ngày xưa. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Còn à, thưa thạc sĩ Trịnh Nguyên, khi nói đến à, ly hôn thì à, như à, luật sư trần minh hùng cũng đã đề cập thì mỗi thời đại mỗi giai đoạn thì người ta sẽ có một cái cách nhìn nhận về ly hôn khác nhau à, vậy còn về quan điểm của cô thì cô cho rằng những cái nguyên nhân chính nào sẽ dẫn đến hiện trạng ly hôn như hiện nay à, với tôi thì đây là cái quan điểm cá nhân Yeah. Dạ. À, ờ, thì tôi nghĩ rằng là có một số những cái nguyên nhân chính để mà dẫn đến cái sự tan vỡ của cuộc sống chung hôn nhân cái ờ, nguyên nhân thứ nhất đó là có thể là do cái sự lệch pha về cái quan điểm và quan niệm giữa cái người đàn ông và cái người phụ nữ trong cuộc sống chung ờ, về cái việc thế nào là hạnh phúc và thế nào là cái đủ đầy đó ví dụ như chúng ta nghe cái lời tâm sự của người phụ nữ đấy thì chúng ta thấy là ở trong cái tình huống thứ nhất á, là cô ấy cho rằng là cô ấy cảm thấy rất là mãn nguyện với cái cuộc sống hôn nhân của mình và cô ấy đã chăm sóc chồng con rất là chu đáo đấy tưởng như là không có gì mà phải gọi là chê trách nhưng liệu rằng là những cái mà cô đã làm những điều mà cô cho rằng là cô đã hy sinh cho chồng cho con thì có thực sự là cái mà người đàn ông người ta mong muốn không hoặc giả như là với người đàn ông cũng vậy thôi có thể là họ nghĩ rằng là chỉ cần là tôi đem tiền về cho vợ để lo được cái cuộc sống đầy đủ cho vợ cho con đấy là có thể là là là được chấp nhận đấy nhưng mà với người phụ nữ thì đôi khi họ lại cần một cái sự hỏi han một cái sự chăm sóc đấy và đôi khi là một cái lời nói nhẹ nhàng thì có thể phải chăng họ đã có một cái sự lệch pha ở đây đó, đấy là cái ờ, nguyên nhân thứ nhất cái nguyên nhân thứ hai đấy cũng có thể là một số chị thì cũng tâm sự và thường nhấn mạnh là hôn nhân của tôi đã kéo dài là 15 20 năm thậm chí là hơn ờ, để nhấn mạnh về cái yếu tố thâm niên nhưng mà theo cá nhân tôi thì cái yếu tố thâm niên này đôi khi nó lại đi kèm với cái việc là có thể là nó dẫn đến một cái sự hơi cũ và hơi nhàm chán và chúng ta phải hiểu một cái quy luật là gì khi mà các cặp đôi yêu nhau hoặc là trong thời gian đầu của cái hôn nhân thì thường là họ đến với nhau vì sự đam mê vì muốn khám phá và trải nghiệm nhưng mà nếu như à, khi họ chung sống bắt đầu cuộc sống chung với nhau đối diện với lại cơm áo gạo tiền đối diện với gia đình nhỏ gia đình lớn những khó khăn trong cuộc sống trong công việc thì cần hơn nữa và uh, rất là cần cái sự sẻ chia cái sự gánh vác và có trách nhiệm với nhau để dần dần thay chỗ cho những cái đam mê đấy và những cái khám phá ban đầu à, thế nhưng không phải là cặp đôi nào cũng hiểu được cái điều này và chính vì thế nên có thể là do cái sự chủ quan đấy và họ cứ nghĩ là ừ cứ có thời gian bền lâu là mọi việc sẽ êm xuôi đấy và chính vì sự chủ quan đó nên dẫn đến một cái sự nhàm chán và khi mà một trong hai người nhàm chán thì sẽ có thể họ sẽ tìm đến người thứ ba hoặc có thể là họ sẽ an phận thủ thường à, tôi và cô như là một cái thỏa thuận ngầm sống chung với nhau thôi còn không cần phải có cái tình cảm và có những cái đam mê và có cái trách nhiệm với nhau đấy cũng là một trong những cái mà tức nước vỡ bờ để khi mà không chịu đựng nổi thì là họ buộc phải gọi là chia tay đó và một cái ờ, nguyên nhân tiếp theo nữa là có thể là cái sức chịu đựng của một trong hai bên hoặc là cả hai đối với nhau nó cũng là trở nên quá sức chúng ta thấy trong một cái tình huống đấy của khán giả tâm sự uh, làm cô vợ thì là quá ghen tuông và khiến cho người chồng là cảm thấy mệt mỏi thì đây cũng là tình huống trong thực tế mà tôi cũng đã từng là tư vấn đấy và xử lý để cho khá nhiều và những người đàn ông thì họ tâm sự với tôi là thật ra thì chúng tôi không có sợ là người vợ hoặc là người phụ nữ lấy ờ, cái thẻ tín dụng của chúng tôi đâu chúng tôi không sợ điều đấy mà chúng tôi sợ nhất cái thứ nhất là nước mắt của người phụ nữ hơi một tí là khóc thứ hai là sự ghen tu vô độ tức là bạn đâu ghen đấy và cái thứ ba là nói nhiều những người là người ta cảm thấy là sợ đấy và yeah. Dạ. Ờ, một cái lý do tiếp theo nữa là cái sự tham lam của một hoặc là cả hai bên đấy khi mà cái cuộc sống chung nó đã có một cái thời gian nó tương đối là lâu mà họ lại không làm mới được đấy và tôi vẫn biết là cái đòi hỏi là cái việc làm mới trong hôn nhân thì nó khó lắm đấy có thể nó hơi tham lam quá nhưng biết làm sao được cái gì nó có cái giá của nó đấy và chính vì vậy cho nên là à, có thể là một hoặc cả hai bên đều có người thứ ba và khi đó thì họ muốn có một sự thay đổi không cần biết sự thay đổi này liệu nó có tốt hơn hay không nhưng mà trước hết nó là một sự mới lạ đó ừ. và cái nguyên nhân cuối cùng đó là liên quan đến vấn đề là thiếu tôn trọng nhau ừ. à, thiếu tôn trọng thì cái sự thiếu tôn trọng này nó có thể là nảy sinh từ cái việc khác biệt về quan điểm về cái ờ, xuất phát điểm đấy rồi về cái sự nghiệp về cái công việc về vấn đề về tài chính về cái nhận thức cho nên dẫn đến là uh, hoặc là một cái sự thất vọng về nhau cũng khiến cho họ cảm thấy là không tôn trọng và cái sự biểu hiện của việc không tôn trọng thì nó thể hiện ở nhiều cái khía cạnh nhưng mà như chúng ta thấy ở trong một cái tình huống đấy thì là người đàn ông bình thường thì không sao nhưng mà khi mà cứ nhậu vào hoặc là say xỉn thì sẽ có những cái uh, cư xử không đúng đắn với những người phụ nữ với với người vợ của mình và cái điều này thì không phải là chỉ một số người đàn ông mắc phải đâu cũng tương đối là nhiều cái tình huống đấy và trong khi đó thì người ta vẫn nói là đàn ông thì yêu bằng mắt và đàn bà thì là yêu bằng tai cho nên người phụ nữ người ta thích cái sự dịu dàng đó, một cái uh, và hơn nữa là một cái sự nghiêm túc trong hôn nhân thì tôi nghĩ đấy là năm cái nguyên nhân chính ngoài ra còn có một số những nguyên nhân khác nữa dạ vâng ạ xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ trịnh anh nguyên và khi nói đến à, ly hôn hay là mình còn biết đến một cái thuật ngữ gọi là bình dân hơn trong cuộc sống mọi người nó là ly dị ly hôn tức là chia tay không còn duy trì cuộc sống vợ chồng nữa ai cũng hiểu một cái vấn đề rất là đơn giản nhưng rõ ràng mình biết là trên thực tế những cái quy định của pháp luật về cái vấn đề ly hôn này nó không đơn giản đến như vậy đúng không ạ và ở đây Trần Thanh xin được phép hỏi luật sư Trần Minh Hùng là hiện tại pháp luật đang quy định là có bao nhiêu hình thức ly hôn và cụ thể là những hình thức này thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt cơ bản là gì? À, À, thì à, theo như MC đã nói rằng là vấn đề à, ly hôn là một vấn đề nói thì rất là đơn giản nhưng mà khi tranh chấp và xảy ra tại tòa án thì cũng sẽ rất là phức tạp. À, chúng ta biết rằng là kết hôn à, thì cũng tương đối là dễ và điều kiện kết hôn cũng không có gì khó nhưng mà khi ly hôn thì mang theo rất nhiều điều kiện tức là ly hôn thì bao gồm là con cái hôn nhân tài sản và vấn đề phụ cấp hiện nay theo như quyết định của luật hôn nhân gia đình à, Việt Nam á, thì có hai hình thức ly hôn đó là đơn phương ly hôn và thuần tình ly hôn sự khác biệt của hai hình thức này đó là à, đơn phương ly hôn tức là à, chị một người vợ hoặc là người chồng nộp đơn ly hôn và có cái sự không thống nhất về vấn đề giải quyết về trong hôn nhân rồi về con cái về phụ cấp về tài sản à, còn về thuần tình ly hôn thì tất cả các cái vấn đề này đó là vấn đề ly hôn này vấn đề tài sản này vấn đề con cái và vấn đề phụ cấp cả hai vợ chồng đều đồng ý ờ, và thuần tình à, không có một cái sự mâu thuẫn và tranh chấp nào hết thì đây được gọi là thuần tình ly hôn à, thì ờ, thuần tình ly hôn thì khi gửi đơn ra tòa án thì hai vợ chồng có thể cùng ký vào đơn và khi tòa án mời lên làm việc thì cả hai vợ chồng cùng lên và cùng là làm việc thời gian giải quyết vấn đề thuần tình ly hôn thì rất là nhanh chóng và tầm khoảng từ 4 năm ngày là có thể xong rồi và tòa án chỉ cần mời hai vợ chồng lên một hai lần là xong còn về vấn đề đơn phương ly hôn thì sẽ rất là phức tạp và kéo dài à, tùy là mình giải quyết tranh chấp về con cái rồi ờ, về tài sản à, có thể sẽ kéo dài rất dài cụ thể như tòa án phải làm các bước như là à, phải xác minh thu nhập của hai vợ chồng ai có thu nhập tốt hơn à, điều kiện vật chất tốt hơn và điều kiện về tinh thần tốt hơn để giải quyết cho người đó được quyền nuôi con rồi giải quyết về vấn đề tài sản tòa án phải đi thẩm định à, tài sản là nhà đất các bất động sản định giá đất và một trong hai vợ chồng lại có quyền khiếu kiện khiếu nại về vấn đề kết quả về thẩm định giá đất cho nên làm cho việc tòa án giải quyết và thẩm định lại phải có thể là thêm lần hai lần ba cho nên làm cho vụ việc này kéo dài rất là lâu và còn một nguyên nhân đó nữa là hai vợ chồng có thể là không hợp tác để giải quyết trong vấn đề hôn nhân này là tòa án mời thì à, người bị đơn là thường là không lên và cố tình kéo dài thì cũng làm cho vụ án kéo dài và thậm chí là trong vấn đề nuôi con là con trên bại tội thì phải mời con lên tòa án thì nhiều lúc là không đưa con lên được rồi có thể như là người vợ hoặc người chồng đưa con đi nơi khác giàu con đi làm cho việc giải quyết và lấy lời khai của con cũng sẽ rất là khó khăn và từ hai cái vấn đề đó làm cho vụ việc trong đơn phương ly hôn nó rất là phức tạp và kéo dài nếu không có một cái sự hợp tác của hai vợ chồng hoặc tài sản của hai vợ chồng càng nhiều con cái càng nhiều thì tôi cho rằng đối với những cái vụ án đơn phương ly hôn này là rất là khó khăn cho cả nguyên đơn và cả bị đơn còn về thuần tình như ly hôn thì như tôi đã nói à, chỉ cần đầy đủ giấy tờ thủ tục hai vợ chồng cùng ký đơn nộp cho tòa án thì tòa án sẽ giải quyết sẽ rất là nhanh chóng và thuận tiện cho hai vợ chồng và nó cũng sẽ không xung đột và nó cũng ít để lại các cái hậu quả về mặt tâm lý về sinh lý cho hai vợ chồng chồng cũng như các con Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể hiểu được rằng à, sẽ có hai hình thức ly hôn đó là thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn đúng không ạ? Ừ. Với những trình tự thủ tục cũng như là những à, điều kiện, những yêu cầu khác nhau. Và đây cũng là uh, nội dung mà một thành viên mạng xã hội có tên là Minh Hằng cũng đã gửi câu hỏi về cho chương trình và hy vọng rằng với phần giải đáp vừa rồi của luật sư Trần Minh Hùng thì cũng đã có thể là phần nào uh, tháo gỡ được những thắc mắc của bạn Minh Hằng về vấn đề này và thưa thạc sĩ Trịnh Đăng Nguyên ờ, khi nói về ly hôn thì thường người ta sẽ nói về ờ, câu chuyện này với một cái góc nhìn là nó khá là tiêu cực một chút đúng không ạ thường nói đến ly hôn thì ít khi nào nó êm đẹp mà sẽ phải chảy xảy ra rất là nhiều những cái tranh chấp những cái xung đột chẳng hạn thì với kinh nghiệm của cô thì cô có thể cho biết là uh, trong giai đoạn ly hôn thì thường là người ta hay xảy ra những cái tranh chấp gì nhất ạ thực ra thì nói về cái tranh chấp khi mà ly hôn thì có lẽ là dưới góc độ của cái người tư vấn và giải quyết thì tôi thấy cái thực tế là này nó sẽ có thể chia thành ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là tiền ly hôn giai đoạn thứ hai đó là trong quá trình giải quyết ly hôn và thứ ba là hậu ly hôn ừ. thì thông thường là ở cái giai đoạn tiền ly hôn á, thì à, chúng tôi sẽ phải nhận định về cái thực trạng của hôn nhân đấy chứ không phải là chỉ đơn thuần là khi họ đến và họ bảo rằng là luật sư ơi đấy, anh chị ơi làm cho tôi cái đơn ly hôn hoặc là chúng tôi sẽ giải quyết ly hôn à, theo những thủ tục như thế nào thì trước hết là chúng tôi sẽ cần phải hỏi là cái lý do vì sao mà họ cần ly hôn đấy và sau khi đánh giá cái thực trạng hôn nhân mình sẽ có thể là đưa ra cái lời khuyên đó, để ờ, cho các cặp đôi sẽ phải xem lại Ờ, về cái hiện trạng hôn nhân của mình là có cần thiết đấy là phải ly hôn hay không và ở cái khâu này thì cũng không phải là đơn giản nhưng mà chỉ có điều là trên thực tế thì tôi thấy rằng là khi mà uh, người vợ hoặc là người chồng tìm đến để tư vấn thì có thể là họ sẽ về suy nghĩ lại và trước hết là họ phải tự điều chỉnh họ để cho nó phù hợp với cái cuộc sống chung và họ phải hiểu rằng là trong cái quan hệ hôn nhân thì uh, không phải chỉ là cái gọi là thích những cái gì tốt của nhau mà phải biết chấp nhận nhau nữa đấy và chừng nào mà có thể chấp nhận và chia sẻ được thì mới có thể là đồng cam cộng khổ được với nhau đấy và tuy nhiên cũng có những cái trường hợp á, là chúng tôi sẽ đề nghị họ là phải suy xét và có thể là ly hôn càng sớm càng tốt đó là những trường hợp ví dụ như là người phụ nữ bị bạo hành bị đánh đập thường xuyên đấy tổn hại đến sức khỏe và cái tinh thần nhưng mà họ không dám bứt phá có rất nhiều trường hợp họ không dám bứt phá bởi vì là họ sợ thứ nhất là khi mà nói ra vấn đề ly hôn thì người chồng sẽ trả thù đó, thậm chí là có cô vợ kể lể tội của chồng từ đầu đến cuối nhưng đến khi hỏi bây giờ chị có sẵn sàng cho việc ly hôn không tất nhiên tôi sẽ phải có cái cách để tôi nghe hai tai nhưng mà chị có sẵn sàng cho việc ly hôn không bảo là em sợ lắm tại vì ông dọa là sẽ giết nếu như mà ly hôn hoặc là có chị còn ngộ nhận còn bảo là suy cho cùng để em vẫn nghĩ là chồng em yêu em đấy chứ à. thế thì chồng em yêu em tại sao lại gọi em là mày tao chồng em yêu em tại sao lại đánh đập em đấy và không thể hiện một cái sự tôn trọng trước mặt con cái thế có nghĩa là ờ, ở cái giai đoạn tiền ly hôn là chúng tôi sẽ phải làm cái công việc là hiện trạng hôn nhân như thế nào ờ, có cần thiết phải ly hôn hay không và nếu có nếu không thì là cái công việc tiếp theo sẽ là gì còn trong cái giai đoạn ờ, mà giải quyết ly hôn nếu như trong trường hợp mà họ gọi là họ quyết định là phải ly hôn bởi vì cũng có những người họ bảo tôi không cần suy nghĩ và tôi không cần tư vấn gì thêm nữa tôi đã chịu đựng như vậy là quá đủ rồi đấy thì lúc đó mới đến những cái câu chuyện đó là liên quan đến vấn đề về Ờ, cái ờ, chuẩn bị tinh thần cho một ờ, trong hai bên bên nào đến mình tư vấn thì mình sẽ chuẩn bị cho họ về mặt tâm lý khi mà ly hôn đấy vấn đề về chia tài sản chung rồi con chung đó, rồi các vấn đề thậm chí là trong cái quá trình chưa giải quyết ly hôn nhưng mà đã có những trường hợp là người chồng mà đuổi vợ ra khỏi nhà đấy mặc dù là vợ có hộ khẩu thường trú ở đó nhưng mà bảo rằng là nếu cô không đi thì tôi sẽ khóa cửa và tôi sẽ gọi là đổi khóa tôi sẽ gọi là niêm phong nhà đấy và có những hành vi rất là dọa nạt đối với vợ như vậy thì mình sẽ đảm bảo cái quyền cư trú đấy của người vợ như thế nào những cái quyền nhân thân và đảm bảo về cái tính mạng sức khỏe cho người vợ ra sao thì mình sẽ phải hướng dẫn họ đấy ờ, rồi xong đấy đến cái giai đoạn ừ, là giải quyết về về về về con này rồi về tài sản này nếu mà giải quyết liên quan đến con họ có hút mắc thì mình khuyên nhủ họ là hãy hướng về cái lợi ích của đứa trẻ lên hàng đầu dẹp bỏ những cái cá nhân khác còn nếu liên quan đến vấn đề tinh thần thì hãy hạn chế cái sự tổn thương nhất có thể đối với nhau đấy còn liên quan đến vấn đề tài sản thì phải chấp nhận bao nhiêu là đủ đấy phải biết lượng sức và thứ hai là phải có một cái sự tôn trọng của chồng công vợ đấy và đảm bảo được cái sự công bằng còn cái giai đoạn hậu ly hôn thì tưởng như là không cần thiết nhưng theo quan điểm chúng tôi có những cặp ly hôn rồi người phụ nữ gọi điện cho tôi giữa một cái lúc trời mưa gió và bảo chị ơi em chỉ muốn khóc bảo thế bây giờ em muốn em cứ khóc nhưng vì sao em khóc bảo dạ em đang đứng giữa đường trời mưa gió và em đi đón con em thì áo mưa nó tấp ngược lên em tí nữa thì ngã cái công việc này trước đây là ông chồng em là cái người làm đấy chứ không phải là em phải đi như thế này nhưng mà bây giờ em cảm thấy nó tủi à, ờ, tức là rất là tủi thân ừ. đấy hoặc là có những người phụ nữ 11, 12 giờ đêm còn đang ở trong bệnh viện một tay thì bế con nhỏ và một tay thì làm thủ tục nhập viện cho con và cũng bảo là cảm thấy cô đơn quá bởi vì lúc đấy gọi điện cho chồng thì họ e ý rồi đấy như vậy là những cái được và những cái mất mát trong cái ly hôn là mỗi bên cũng cần phải nhìn nhận cho nó thấu đáo và tất cả những cái điều đấy thì đều phải được tư vấn một cách rất là là cặn kẽ rồi chưa kể nữa là những một cái điều chúng ta rất là ngại nói ra nhưng mà ngay cả những cái cặp trẻ yêu nhau cũng như là những cặp vợ chồng mà đã chung sống với nhau họ có thể bất hòa về nhiều thứ nhưng mà đến khi mà chia tay ly hôn rồi thì có khi người vợ người chồng bị những cái giày vò về mặt gọi là thể xác đấy cái này là chúng ta phải nhìn nhận và nó như là một cái thói quen đấy tôi đã chứng kiến cái sự đau đớn về thể xác và về tinh thần à, nó rất là gọi là rất là là đáng thương yeah, dạ, đấy và tất cả những điều đó họ phải trải qua ừ. như vậy thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng là muôn hình muôn trạng những à, vấn đề sẽ xảy ra à, đối với một cuộc hôn nhân khi à, những người trong cuộc quyết định đi đến quyết định là ly hôn và kính thưa quý vị và tổng đài tư vấn của chúng tôi vẫn đang sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi của quý khán giả. Xin được nhắc lại số tổng đài 0826365365 hoặc quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi ở phần livestream của chương trình ở địa chỉ 91.com.vn và fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như 365 FM. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đúng những quy định của pháp luật nhưng bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và Ban số 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam Ban số 365 FM tuyến trên mạng xã hội trong nước quốc gia 91.com.vn và TV năm FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình không tám sáu ba năm ba 365 năm và 0827 365 365. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp đang được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc à, hội Việt Nam và 365 FM trên tần số FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tần số FM 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trực tuyến tại quốc hội tv.vn và livestream tại 91.com.vn cũng như fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam và fanpage 365 FM. Và chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, tổng đài tiếp nhận câu hỏi thắc mắc của quý vị đó là 0826365365. 365. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được à, tín hiệu từ ban thư ký của chương trình là chúng tôi đã được kết nối với vị à, khán thính giả đầu tiên. À, không vâng ạ? Chúng tôi à, theo thông tin chúng tôi được biết là chúng tôi đang kết nối với bác Tám phải không ạ? Xin chào bác Tám ạ. Dạ, chào cháu. Dạ. À, xin chào bác đã gọi đến chương trình tư vấn pháp luật trực của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM. Xin mời bắt đọc câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình ạ. À, và, ờ, và nói với luật sư là tôi thì bây giờ là mù là giờ có thằng cu có có thằng cu cháu nó năm nay nó bỏ nhau đến ờ, ba năm nay rồi thì là vợ nó bỏ nó cắt một vế nó đi thì là có một đứa cho cháu trai một đứa cháu gái thế thì là tôi ờ, muốn giờ là gọi là sư để dành riêng với một đứa cháu giờ con ra thì nó bỏ đi ba năm nay thì nó không về mà con dâu thì nó nhận nuôi cháu thì nó lại bỏ ở cho bà ngoại nó nuôi cơ chứ giờ nó cũng không ở nhà nó đi nước ngoài nó theo ờ, thằng ờ, nó theo mọi người nó đi nước ngoài thì bây giờ tôi muốn bên luật sư là giải thích hộ tí và về nội dung của hỏi phát tán thì luật sư trần minh hùng có muốn làm rõ vấn đề gì hay không ạ à, vâng à, tôi đã hiểu được à, câu hỏi của bác tám rồi dạ. à, vâng xin à, chào bác thì trường hợp của bác ấy, thì à, tôi sẽ trả lời và bác có thể chú ý và làm à, theo như quy định như sau hiện nay theo như quy định của pháp luật thì chỉ quy định rằng là cha mẹ là người trực tiếp nuôi con chứ không có quy định nào về ông bà nội hay ông bà ngoại là người nuôi con trừ khi là các con tức là ba mẹ của các cháu đã mất hoặc là có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc là bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì mới tới là ông bà nội ông bà ngoại chăm sóc mà thôi theo như bác trình bày thì hiện nay là cha mẹ của các cháu đều đủ năng lực hành vi dân sự chị là vì là con trai của bác thì đã bỏ đi rồi con à, con dâu thì đã đi nước ngoài thì trường hợp này là hai người từ giao con thế thôi chứ chưa có một bản án quyết định nào của tòa án hết trong khi theo quy định của pháp luật là để quy định một người được nuôi con là phải giao cho tòa án tức là đưa ra tòa án giải quyết rồi ờ, sau đó căn cứ theo quy định của tòa án để người vợ hoặc người chồng nuôi con ừ, theo như bác trình bày thì hiện nay là là bên ờ, người ờ, con dâu là cũng không trực tiếp nuôi mà đã đi nước ngoài mà do ông bà ngoại nuôi mà bác thì lại không được nuôi cháu nào thì theo như tôi hướng dẫn cho bác như sau bác nên khuyên con trai bác là về nhà và làm thủ tục nếu không sống chung với nhau được nữa thì làm thủ tục ly hôn ra tòa án và yêu cầu ờ, tòa án ờ, mình được nuôi con tức là con trai bác được nuôi con bởi vì sao à, pháp luật quy định rằng là cha mẹ là người trực tiếp nuôi cho do vậy mà khi người vợ đã đi nước ngoài thì à, tòa án thông thường sẽ không giao cho người đó nuôi bởi vì đi nước ngoài thì không có điều kiện trực tiếp để chăm sóc nuôi dưỡng các cháu được thì như vậy thì cơ hội cho con trai bác được nuôi con rất là cao chỉ cần chứng minh có công việc ổn định có thu nhập có điều kiện à, để nuôi các cháu phát triển tốt về mặt tinh thần cũng như vật chất thì à, tòa án sẽ giao con cho con trai nuôi rồi khi à, con trai bác nuôi thì bác có cơ hội để chăm sóc các cháu còn bác thì không được trực tiếp để nuôi bởi vì con trai bác thì đang còn sống và đang ở Việt Nam tuy nhiên là chỉ là bỏ đi mà bác không biết mà thôi đó là cách thứ nhất đưa ra tòa án để giải quyết còn nếu mà bác không tìm được con trai bác ở đâu về để giải quyết thì theo chúng tôi thì bác nên làm một đơn hòa giải ra chính quyền cụ thể như ủy ban nhân dân phường xã nơi người à, bà ngoại các cháu đang sinh sống để có nguyện vọng là được à, nuôi một cháu à, để chăm sóc nuôi dưỡng các cháu bởi vì bên bà ngoại thì nuôi hai cháu mà mẹ thì cũng không trực tiếp nuôi cho nên là việc nuôi như vậy là sẽ gây khó khăn cho các cháu cũng như là không đảm bảo được về mọi mặt cho các cháu phát triển theo như quy định đây là cái việc ừ, chúng tôi tư vấn cho bác là thương lượng bên ngoài thôi tức là hai gia đình bên thông gia có thể thương lượng để giải quyết bảo đảm cho cái sự việc tốt đẹp và quyền lợi là mỗi người bên ngoài bên nội nuôi một cháu cho tốt còn nếu giải quyết đúng như theo pháp luật như luật sư tư vấn là bác phải hướng dẫn cho con trai bác về để khởi kiện ra tòa án để yêu cầu được nuôi con như chúng tôi đã tư vấn cho bác vâng, nhưng mà em này nói với bác là bây giờ cái cần là nó con bé kia này nó cắt một vế rồi nó cắt một vế chứ không phải là con em không bỏ nhưng mà nó cắt một yeah. Dạ. vế là nó đi theo dai đấy thì là bây giờ nó bỏ nó đi thì bây giờ là đĩa con cái nhà đời trước là nó ở bên ngoại cả vâng. thế thì bây giờ là nó cứ ở trên nó không bàn bạc với em vâng. thế thì bây giờ con em thì giờ nó chán nặng nên nó bỏ đi ba năm nay nó cũng không về vâng. em thì là bù loà đấy yeah. Dạ. là muốn giờ là dành đến một đứa về để cho nó nước nước nước lọt thì em yeah. đấy thì không đỡ là nó bỏ rồi nhưng mà khẩu khách thì nó chưa cắt được thì vẫn ở nhà em đấy thì dạ. có cắt ở một mình con bé đấy thôi thì là nó cắt đi để vợ chồng nó ăn riêng con tây em cho uh, ăn riêng ra rồi thì là nó cắt khẩu nó đi yeah. Dạ. đấy thì là nó mới đi được chứ không làm sao nó đi được thì là nó cắt một vế chứ con em thì về không bỏ đấy Bây dạ. giờ, giờ em muốn là nhờ luật sư là giải quyết của em xem như thế nào để em bây giờ không biết ở đâu mà tìm mà gọi đó nữa đâu. Dạ, xin mời bác Tám à, lắng nghe phần tư vấn của luật sư Trần Minh Hùng ạ. À vâng trường hợp của bác thì ờ, có thể là do bác cũng ờ, không ờ, hiểu hết các cái quy định của pháp luật cho nên là bác cố gắng nghe luật sư hướng dẫn kỹ tức là À, bây giờ về quyền thay đổi hay là trực tiếp nuôi con thì pháp luật không giải quyết cho bác bởi vì bác chỉ là ông chỉ là bà nội thôi à, cho nên pháp luật sẽ không cũng như tòa án sẽ không thủ lý đơn giải quyết của bác à, mặc dù là à, con dâu nó chủ đích là bỏ con ta bác trước tuy nhiên cái vấn đề này nó không quan trọng trong vấn đề hôn nhân này mà quan trọng là con trai của bác phải làm đơn ra tòa án à, việc cắt hộ khẩu hay không cắt hộ khẩu nó không ảnh hưởng gì tới vấn đề là nuôi con à, nuôi cháu của mình cả vấn đề đó bác không quan tâm à, bác chú ý nhớ là hướng dẫn cố gắng bằng cách nào đó liên lạc cho con trai bác về và làm thủ tục nộp đơn ra tòa án và yêu cầu được ly hôn và yêu cầu được nuôi con nếu à, người con dâu đó bạn đã bỏ đi đâu mất mà bác không biết con trai bác không biết mà đã trên theo như bác trình bày thì đã trên 3 năm rồi thì trong trường hợp này có quyền là mình được quyền làm tuyên bố mất tích tức là mình sẽ ra tòa án nơi người con dâu đó có hộ khẩu để làm thủ tục tuyên bố mất tích sau khi có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích xong thì con trai bác sẽ làm thủ tục là đơn phương ly hôn và trong quá trình đơn phương ly hôn đó con trai của bác sẽ yêu cầu được nhận nuôi hai cháu lý do mình yêu cầu được nhận nuôi hai cháu đó là chỉ cần chứng minh mình có công việc ổn định thôi là mình sẽ được nuôi bởi vì con dâu của bác đã đi nước ngoài rồi à, đã đi như bác nói là đi theo người đàn ông khác thì đó cũng là những cái, cái lỗi những cái vi phạm mà pháp luật sẽ hạn chế ừ, một phần nào đó quyền nuôi con của người con dâu đó ngoài ra cái việc đi nước ngoài rồi cũng không đảm bảo để nuôi các cháu được nữa cho nên xác suất để con trai của bác được nuôi con rất là cao